Xin chào tất cả anh em đã đến với xem cái bóng là có tiền của mình nhá Ngày hôm qua thì mình có lên hai video cho anh em Một trận đấu vào buổi tối ngày hôm qua cũng như là một trận đấu buổi tối ngày hôm nay Trận đấu tối ngày hôm qua là trận đấu giữa Hà Lan và Ecuador vào lúc 23 giờ Thì ờ, trận đấu này mình chỉ nót cho anh em mỗi cái tài 2.25 thôi Thì anh em chúng ta mất nửa tiền cái kèo tài này anh em nhá Còn ờ, thật sự mà nói thì trận đấu này mình cũng không dám cho anh em đi kèo chấp Đó thì uh, điểm qua một chút ngày hôm qua uh, ngày hôm qua anh em ở trên kênh thì anh em chúng ta mất nửa tiền tuy nhiên thì uh, ở trong nhóm thì lại một viễn cảnh khác anh em ở trong nhóm ngày hôm qua trận đấu uh, giữa Senegal và đội chủ nhà Qatar à, trước hết là trận đấu vào lúc 5 giờ đó là xứ Wales và Iran trận đấu này thì anh em chúng ta uh, chiến thắng cái tài kèo tài một hiệp 2 anh em nhá. Trận đấu này thì mình không cho anh em đi Wales cũng như là Iran mà mình chỉ cho anh em đó là đi tài cũng như là lót những cái mã tỷ số thì khá là đen khi mà anh em chúng ta không bú được cái kèo tỷ số anh em ạ. Tỷ số trong cuộc là 2-0 nghiêng về Iran thì mình chỉ nốt cho anh em ờ, một số những cái kèo tỷ số như là 1-0, một đều cũng như là 2-1 nghiêng về xứ Wales. Đó, và hiệp 2 thì mình có để cho anh em tiếp đó là cái mã kèo tài 1 thì anh em chúng ta bú được kèo tài. chúng Với lại thì anh em chúng ta dương à, được một kèo hòa kèo tài 2 cả trận anh em. Tuy nhiên là chiến thắng kèo tài 1 ở hiệp 2. Và trận đấu giữa Qatar và Senegal mình lại tiếp tục cho anh em uh, chơi tiếp đó là cái mã kèo tỷ số thì anh em chúng ta cũng chiến thắng được với mã kèo tỷ số 1-3 nghiêng về Senegal với ăn 18 anh em nhé một ăn 18 anh em đấy chúc mừng tất cả anh em và hôm qua thì mình cũng có cho anh em đi tiếp đó là Senegal ở hiệp 2 đó Senegal ở hiệp 2 anh em nhá thì anh em chúng ta cũng chiến thắng được với kèo đó là Senegal được chấp Ờ, chấp ờ, đôi chủ nhà Qatar 0.75 thì một lần nữa là chúc mừng tất cả anh em trong nhóm cũng như là anh em trên kênh và trận đấu giữa Mỹ và Anh trận đấu này thì mình không cho anh em đi kèo chính chỉ cho anh em đi mỗi kèo phụ thôi thì ờ, anh em chúng ta mất hai kèo chấp góc Anh tuy nhiên thì anh em chúng ta chiến thắng đó là chúng ta kèo tài góc 8.5 thì à, trận đấu này anh em ra cũng chỉ mất đúng một kèo thôi đúng một mã kèo của trận đấu giữa anh và mỹ thôi thì một nữa thì ngày hôm qua anh em ở trong nhóm cũng đã chiến thắng rực rỡ cũng như là có lợi nhuận rồi đúng không với cái mã kèo tỷ số 13 mà mình có cho anh em chơi thì anh em chúng ta đã dương quá trời rồi đấy để chúc mừng tất cả anh em ở trong nhóm nhá tất nhiên rồi hiện tại bây giờ những uh, cái trận đấu uh, thuộc quân cúp không có uh, nổ quá nhiều kèo tài đâu anh em đúng không uh, để mình tính nào một ngày 4 trận đi một ngày 4 trận thì chỉ có uh, nhiều nhất là hai trận đấu nổ tài đấy nên là thứ nhất là anh em chúng ta cũng uh, nên uh, xem kèo một chút cũng như xem lại uh, những uh, trận đấu để anh em chúng ta có thể đi kèo một cách thông minh anh em nhé về thật sự mà nói mình cũng có nói với anh em rồi cái việc mà đi kèo chính ở trong World Cup cũng khá là khó từ đầu mùa giải đến bây giờ thì có rất nhiều những anh em đã chết những cái kèo trên cũng như là kèo tài đúng không vì thật sự mà nói kể cả mình cũng là người uh, người chơi thôi nhìn vào cái kèo tài hai những trận đấu như là ở Hà Lan, Ecuador hay là ở Pháp và Đan Mạch thật sự mà nói thì chả có anh em nào mà lại dám đi xỉu cả đúng không đấy rất khó để anh em đi xỉu tuy nhiên thì ngoài những cái mã kèo chính ra thì vẫn còn những cái mã kèo phủ để anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào cơ mà ngày hôm qua thì à, à, chúng ta đã đặt niềm tin vào cái kèo đó là tỷ số thì anh em chúng ta cũng đã gần như là có lợi nhuận cả một ngày rồi đúng không đấy thì quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay Ngày hôm nay 5 giờ sẽ là trận đấu giữa Tunisia và Úc Hiện tại kèo chấp đang là Tunisia chấp 0.5 này à, Rồi là 8 giờ sẽ là Ba Lan và Ả Rập Xê Út thì, à, trận đấu này à, thôi những trận đấu ngày hôm nay thì à, mình sẽ đẩy trong nhóm cho anh em nhé hiện tại bây giờ mà đẩy lên thì anh em chúng ta cũng à, thật sự mà nói là mình cũng là một người làm YouTube mà hiện tại thì cũng có rất nhiều anh em làm YouTube rồi đấy thì anh, những anh em nào mà làm trận đấu ngày hôm nay thì anh em chúng ta có thể xem lại à, xem à, à, những cái kênh YouTube khác để anh em chúng ta có thể tham khảo thêm kèo nhá còn mình sẽ làm về những trận đấu của ngày mai đi à, à, dạng sáng ngày mai là Argentina và Mexico và tiếp đến là vào trận 5 giờ Nhật Bản và Costa Rica này rồi là Bỉ và Maroc này đúng không à, trận đấu giữa à, mình sẽ như này nhá anh em sẽ tập trung chơi vào trận đấu giữa Pháp và Argentina nếu như anh em muốn chơi những cái kèo trên dưới được chưa vì đây thằng Pháp nó chấp 0.75 Argentina chấp 1 nhưng mà đây chỉ là những gợi ý của mình thôi anh em nhé đấy anh em chúng ta nên tập trung chơi vào hai trận đấu này và tất nhiên này chơi hai trận đấu này là chơi hai trận đấu mà anh em chúng ta nên đi nhẹ vốn và có thể tập trung vào hai cái kèo cửa dưới đó là Ả Rập gặp Ba Lan cũng như là Úc gặp Tunisia đó thì mình có sơ lược qua cho anh em một số những cái kèo để anh em chúng ta chơi ngày hôm nay rồi nhá thì đến với ngày với ngày ngày mai đi 5 giờ sẽ là Nhật Bản và Costa Rica chúng ta sẽ đến với những cái mã kèo của Nhật Bản và Costa Rica nào hiện tại kèo đang là Nhật Bản chấp 1.25 uh, ờ, tài là 2.5 hiệp 1 là 0.5 và tài hiệp 1 là 1 đấy rồi tiếp đến đó là kèo góc kèo góc hiện tại đang là nhật chấp góc 3 và chấp góc hiệp 1 là 1.5 tài góc là 9 ờ, xem nào với một trận đấu mình nghĩ rằng là cân bằng trong cái bảng đấu này về thực lực anh em nhé giữa Nhật và Costa Rica thì anh em chúng ta nên hạn chế chơi những cái kèo chấp thì hợp lý hơn mặc dù ở ờ, Nhật Bản họ vừa mới có một bất ngờ trước Đức đúng không? Tuy nhiên ở vòng đấu lượt 2 này không phải là một đội bóng nào cũng có thể tạo lên nhiều bất ngờ cho anh em cả. Đó. Mình sẽ gợi ý cho anh em. Chúng ta sẽ đi cái kèo đó là xỉu 2.5. Được chưa? Xỉu 2.5 anh em nhé Xỉu 2.5 thôi nó là hợp lý rồi đúng không xỉu 2.5 đấy xỉu 2.5 là hợp lý đó và kèo góc thì mình nghĩ rằng anh em chúng ta nên đi Costa Rica thì nó hợp lý hơn so với Nhật Bản Nhật Bản thật sự mà nói, ờ, thật sự mà nói thì trận đấu giữa Đức ấy là vì họ chơi phòng phản công và Đức đang dồn vì vậy nên là Nhật Bản mỗi khi phản công sắc nét thì bắt buộc Đức họ phải tạo góc cho Nhật đấy còn trận đấu giữa Nhật Bản và Costa Rica với một thế trận cân bằng thì mình nghĩ rằng rất ít bàn thắng cũng như là đi những cái kèo chấp Nhật Bản thì khá là nguy hiểm anh em nhá anh em ờ, đây chỉ là những nhận định cá nhân của mình thôi đấy thì anh em nào mà đồng máu với mình thì anh em theo mình còn anh em nào ngược máu thì anh em có thể chơi ngược lại cũng được anh em có thể đặt niềm tin vào Nhật Bản cũng được đó là chuyện của anh em nhá đấy còn ờ, đối với mình thì mình cũng chỉ là một người chơi thôi và mình gợi ý kèo cho anh em thì đấy trên kênh anh em theo thì anh em theo còn thật sự nếu như mà anh em muốn đồng hành cùng mình cũng như là muốn mình đồng hành cùng với anh em thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như Telegram tại vì một trận đấu mình sẽ nhìn qua một chút sau đấy sẽ có nhiều những cái kèo đặc biệt khác để anh em à, chúng ta có thể đầu tư nhỏ nhưng mà lãi to mà anh em đúng không ngày hôm qua thì uh, mình cũng đã gỡ cho anh em ở trong nhóm rồi người nào mà uh, chơi to thì bét nhất cũng đi cái mã tỷ số là một triệu đúng không còn không thì cũng đi vài trăm